bạn quay lại trở lại với kênh nhà đất Hà Nội hôm nay ờ, tôi xin giới thiệu với quý bạn một ờ, căn nhà tại tổ 16 phường Yên Nghĩa được xây dựng với 4,5 tầng ờ, diện tích sổ là 30 m 30 vuông các bạn nhìn thấy ngay ngoài cách đường ô tô đi cách nhau khoảng 20 m ngõ rộng mặt ngõ rộng 4 m ô tô cách nhà khoảng 20 mét bây giờ tôi ờ, xin mời quý vị vào ờ, tham quan căn nhà đây đây là căn nhà tôi muốn giới thiệu quý vị các bạn à, đây là mặt tiền ngôi nhà mặt tiền ngôi nhà chúng tôi ốp đá mặt tiền cửa từng cửa thì à, có hai lớp một cửa inox một kéo inox và hệ thống cửa không kính các bạn đã tiến vào trong tầng một của ngôi nhà như này phòng khách phòng khách của ngôi nhà chúng tôi à, đang à, làm với hệ thống trần thạch cao hệ thống này các bạn nhìn thấy là tiến vào một chút nữa là đến căn bếp căn bếp của chúng ta có tủ bếp là làm bằng gỗ sơ đồ ghi mà tủ bếp là được ờ, làm đồ gỗ bằng đá màu vàng đá tự nhiên hệ thống rửa các bạn uh, có thể thấy đây là ở đây là một nhà vệ sinh phụ có đầy đủ ờ, hệ thống bồn cầu và một cái máy bơm với phần uh, cầu thang các bạn có thể thấy đây là đây là trang cầu thang được làm bằng gỗ công nghiệp tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ trò đá là được ờ, làm bằng ờ, đá ốp đá mục đích đá tự nhiên mời các bạn ờ, lên tầng hai nhìn thấy, có thể nhìn thấy đây là bên ngoài ở đây có một ô, ô cửa cửa sổ lấy thoáng và lấy nắng nơi có mặt ở tắm được lắp gạch uh, giả lưỡi gỗ các bạn phải ờ, vâng, nhìn thấy phố sân vòi hệ thống bệ liền khối bồn rửa tay Tôi xin mời các bạn lên tầng 3 của nhà nhà chúng ta cũng được thiết kế giống giống như tầng hai cũng có một phòng, phòng ngủ rộng một nhà vệ sinh hệ thống điện chiếu sáng và cửa sổ with the là tường khu một ngôi nhà à, có hệ thống ờ, đường chờ của máy giặt các bạn có thể nhìn thấy rất là thoáng xung quanh rất là nhiều ờ, công trình đang xây dựng à, vị trí nằm trung tâm tổ của tổ 16 cách đường ô tô 20 mét à, ờ, cách bến xe nghĩa hai cây rưỡi cách khu đô thị nghĩa khoảng một cây ba đem đến nhiều tiện ích xung quanh trong ngôi nhà ngôi nhà được ờ, xây 4,5 tầng giá 1 tỷ 550 triệu uh,